cái channel của mình nha à, và đây là video đây là video à, mới của mình mình cũng làm youtube rồi nhưng mà cái kênh trước là Oxzimber mình xóa đi rồi và kênh này mình sẽ là Sneaky nhá ok và hôm nay sẽ tiếp tục là một video hướng dẫn hướng dẫn à, về à, cách correct bạn đi cam nhá ok các bạn sẽ dùng cái universal crack nhá mấy cái bản gọi là cái key maker để crack ấy thì nó cũng hỏng rồi mình cũng thử rồi à không không hỏi là nó hỏng mà là nó không crack được cái bản mới nhất nhá uhm, hình như mình xóa đi rồi à ok đây hình như đây cái bản mới nhất của mình này đây chính là cái bản mới nhất của mình ok trông mới chưa và đầu tiên các bạn điều đầu tiên các bạn phải làm đó chính là vào Windows Windows Defender Settings các bạn vào đây các bạn ấn vào đây vào đây tắt cái real time protection đi lúc đầu nó là on và giờ các bạn kéo sang bên tay trái nó sẽ thành off nha ok thì các bạn mới có thể tải cái này à, đầu tiên là các bạn sẽ lên trên web các bạn tìm là universal crack bandicam ok các bạn vào cái à, pirate pc các bạn kéo xuống <coughs> xuống dưới cùng nhá các bạn ừ, nhà mình chưa có Bandicam thì các bạn có thể nó đây tại cả cài đặt Bandicam cả cài đặt Crack luôn nhưng mà mình có Bandicam rồi nhưng mà mình khuyên các bạn là các bạn nên trên Bandicam này Bandicam các bạn um, tải cái này về trước để có phiên bản mới nhất rồi các bạn hãng tải Bandicam Universal Crack chỉ có nghĩa là chỉ có cái Bandicam Universal Crack thôi ok và ra ngoài màn hình khi tải phong nó sẽ thành cái này và cái uh, lúc đầu của bạn ấy thì nó sẽ là có một cái unregistered ở đây và một cái khóa ở đây mà giờ mình dùng cái này thì nó đã hết rồi có nghĩa là đã crack được rồi và đầu tiên thì các sẽ các bạn sẽ vào đây các ấn vào đây các không cần phải giải nhán nó ra đâu các ấn là crack các ấn vào đây double click vào đấy ở đây các bạn ấn vào crack đấy xong rồi các bạn ấn tiếp tục cứ bạn tiếp tục nhá xong rồi nó sẽ hiện ra một cái giống y hệt như là cái key maker ấy rồi và các bạn sẽ ấn vào à, nói chung là nó giống cái key maker xong rồi các bạn ấn cái nick gmail của các bạn vào và cái nick của gmail đấy thì không cần phải chính xác nó chỉ cần có cái đuôi là a gmail com thôi vậy là các bạn đã thành công rồi đấy chúc các bạn thành công nhé ok bye bye